là bao nhiêu trong các anh chị muốn lượm được ờ, một tỷ ở ngoài đường vỉa hè ngoài đường á comment xuống bên tôi dưới là tôi các anh chị có mong muốn đâu mà các anh chị mong muốn kiếm lượm được một tỷ ở ngoài vỉa hè ngoài đường nó ở ngoài đường quá trời nó tiền nó đi qua đi lại á ra hồ mà lượm ra đó mà lượm đi các anh chị muốn không mà thì tí kim chia sẻ cho cách mà kim đã lượm tiền ngoài đường một tỷ đầu tiên trong cuộc đời của tiên chị hương là tò mò quá à, <laughs> kim quá tò mò quá <laughs> ok tư duy tạo sự khác biệt nha thì vừa rồi kim có chia sẻ rồi câu chuyện giữa người giàu và người nghèo quay trở lại ông nhà nghèo ông nói rằng tôi làm việc vất vả cực nhọc suốt cả ngày còn ông nhà giàu ông không có làm gì mà tao ông cứ giàu hoài bất công quá người nghèo lúc nào cũng bất công lúc nào cũng soi mói giống như là cái ông nông dân trong những cái câu chuyện mà gọi là cổ tích đó người nghèo lúc nào cũng sao rồi à? bất công quá tôi làm việc vất vả khó nhọc còn cái ông địa chủ ông có làm cái gì đâu mà ngày càng ngày càng giàu và cái người nghèo họ đố kỵ và từ cái đố kỵ đó người nghèo họ tự sáng tạo ra những câu chuyện cổ tích chuyện cổ tích là do người nghèo sáng tạo ra nha còn ngày hôm qua kia đã kể cho anh chị cái câu chuyện về hạt giống không ạ à? ông địa chủ ban đầu ông cũng là nông dân nhưng mà nông dân này là nông dân siêng năng hàng ngày ông ta đi làm cho ông địa chủ khác còn ban đêm thì ông ta đi khẩn khai khẩn khai hoang đi làm đất riêng cho ông rồi ông ta lấy ông chủ trả cho ông ta những cái hạt thóc lúa thì ông ta lấy một phần một phần để ăn một phần tiết kiệm rồi sau đó đi gieo trồng khi gieo trồng ở cái đất riêng của ông ta thì bắt đầu là lúa nó lên bông lúa ngày càng nhiều ông ta lấy một phần về làm giống một phần là đi sao ạ à? đi thuê công nhân khác đi làm và sau đó lúa nó lại càng lên nhiều ông ta lại lấy những cái lúa thẳng dư đó thì ông ta ông nhà giàu này ông lại đi mua đất rồi lại tiếp tục gieo trồng và cuối cùng ông ta có một cả một cái cánh đồng ruộng lúa đến từ việc ông ta không ăn những hạt giống mà ông ta để dành thì cái ông địa chủ thực ra ông cũng từ nông dân mà đi lên ha các anh chị ha nhưng mà do những người nông dân nghèo lười biếng sáng thì đi làm rất là vất vả nhưng mà chiều về là đi nhậu không à tối về là đi nhậu đi đánh bài rồi sau đó thấy người ta cái anh bạn của mình nó dưới đền nông dân bây giờ thành địa chủ bắt đầu là ganh tị và bắt đầu là ghét rồi sau đó là kể ra cho nhau những câu chuyện cổ tích cổ tích nó từ nguồn từ đó mà ra nha anh chị ha nên chúng ta đánh giá rất sai lầm từ người giàu và chúng ta ghét người giàu lắm người giàu chắc là tham lam ăn cướp quên ăn cướp nhưng không phải đâu họ là người có trí tuệ tư duy về tài chính họ, họ cố gắng nỗ lực giống như là cô việc anh ba lốt mà xây cái hệ thống nước các anh chị nhớ không anh Bruno suốt ngày đi làm gánh nước và sau đó đi ăn đi chơi chắc tán còn anh Bruno ban đêm vẫn đi làm hệ thống uống nước câu chuyện nó y chang nhau à ở bên nước ngoài hay ở Việt Nam cái cách làm giàu nó cũng xem xem nhau à thì sao các anh chị thì cái ông ông nhà nghèo này á ông nông dân này ông nói là thôi bây giờ thường để ơi hãy cào bằng đi chúng ta đi theo chế độ cộng sản tất cả tài sản cộng lại rồi chia đôi nhau đi theo xã hội chủ nghĩa thì như vậy tất cả mọi người sẽ ấm no hạnh phúc anh chị ha rồi sao ok đây là một cái lý tưởng tuyệt vời lý tưởng tuyệt vời chúng ta sẽ đi theo cái con đường này và tôi sẽ cào bằng tất cả tài sản chia cho nhau và tất cả mọi người đều nghèo giống như nhau rồi bây giờ quay trở lại con số 0 ông nhà nghèo thành số 0 và ông nhà giàu cũng quay đầu từ số 0 và thượng đế sẽ cho hai cái quả núi hai quả núi này là than đá và cho hai người đi đi đi gọi là đi sao à đi khai thác để xem coi ai sẽ tốt hơn ai thì sao các anh chị ông nhà nghèo trước đây ông từng làm than đá rồi ông làm những công việc nặng rồi một ngày ông ông rất nhanh chóng để tạo ra một cái gì một cái xe đẩy một cái xe đẩy đầy than và ông ra kiếm rất rất là nhiều và sau khi có thu nhập rồi ông ta về ông mua quần áo ông mua đồ ăn rồi ông chi tiêu là hết tiền cho ngày hôm đó luôn còn ông nhà giàu thì trước đây ông ta làm việc bằng đầu óc mà ông ta không có làm trên tay nên người ta ông ta yếu lắm ông ta chỉ cố gắng làm mệt mỏi vất vả nhưng mà chỉ có được một nửa xe than thôi đi khai thác được một nửa cái xe than và ông ta đem ra chợ bán số tiền ít hơn 1 phần 2 so với ông nhà nhà nghèo trước đây nhưng mà cái anh nhà giàu này thì sao ạ à? anh ta ăn lấy ăn một ít thôi ông ta chỉ mua cái bánh nhỏ về cho gia đình cùng nhau ăn còn bao nhiêu số tiền ông ta tích trữ tích trữ được vài ba ngày có đủ số tiền thì ông ta bắt đầu đi ra ngoài chợ thuê hai người thuê hai người khỏe mạnh về làm cho mình còn mình là đem đi buôn bán những cái khoản than đó rồi sau đó làm sao ạ? có khoản tiền dư ra ông ta lại đi xây trang trại mua gà còn cái ông nhà nghèo thì đó, ngày nào ông ta cũng được, có được một cái xe rất là đầy than rồi ông ta lại mua đồ ăn quần áo đồ dùng thiết bị mua tiêu sản là tiêu cho hết sạch số tiền đó còn ông nhà giàu làm bao nhiêu ăn một chút giữ lại những hạt giống lúa của mình để làm sao đi đầu tư đi kinh doanh rồi ông ta lại sao ạ đi trồng lúa mua ruộng đất buôn buôn bán bán quản lý rồi sau rồi trả công chia sẻ phần thưởng cho những người làm thuê cho mình rồi lại tái đầu tư tài sản và sau đó rất nhanh thôi cái ông nhà giàu này lại trở thành người nhà giàu anh chị ha là trở thành người nhà giàu ông nhà nghèo bảo à. trời ơi sao kỳ quá à, chắc chơi lại cái game này đi nó tự nhiên là là nó trước đây nó nó giàu rồi sau đó là xin được cho nó nghèo như mình rồi tự nhiên bây giờ nó lại giàu lại rồi sao mà lại kỳ cục và bất công đến như vậy các anh chị có hiểu câu chuyện này không ạ à?